tất cả những cái dòng bếp mà nó có cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa khóa ga mà khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè còn khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu à, đây cái đầu hôm nay nó sẽ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại có một số bếp thì nó sẽ à, có thêm cái nút 3 giây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 khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây á thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này bạn nào có nhu cầu sử dụng hay là đã chọn cho mình à, một con trong số những có dòng bếp mà các bạn à, thấy ưng ý và phù hợp với mức giá của các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp hình lại vị trí ngay con đó và gửi kèm thêm cái số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem qua số điện thoại là 0906 149 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được số 1 bếp Rinnai dòng bếp nút xoay có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo cũng là dòng bếp mặt men chống xước hiệu Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2017 giá thì nó chỉ có 1 triệu rưỡi thôi vì à, cái mặt trước này nè nó đã bị ố nên shop sẽ đưa ra một cái giá thấp nhất để cho các bạn dễ lựa chọn và cũng đã được gắn công tắc rang thứ ba mặt sơn à, tĩnh điện giá 1 triệu tư tiếp theo cũng là dòng bếp à, nút xoay có mặt men chống xước giá 1 triệu 8 đã sẽ được gắn công tắc rang tích hợp vào cái nút 3 giây này tiếp theo số 5 mặt sơn tĩnh điện à, không mặt này là mặt men chống xước giá 1 triệu à, giá 2 triệu rưỡi đây mặt men chống xước số 6 mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang bếp này cũng sẽ gắn công tắc rang nè bếp hai triệu rưỡi này cũng sẽ gắn công tắc rang bếp một triệu sáu này mặt men chống xước nè cũng đã được gắn công tắc rang vào rồi tiếp theo số 8 mặt men chống xước đây là dòng bếp nút nhấn giá 2 triệu 2 hiệu Rinnai Paloma mặt men chống xước cũng giá 2 triệu 2 đây số 10 Rinnai có chức năng tiếp theo Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo thì shop sẽ đến với một số dòng à, bếp mặt kính full chức năng ở số thứ tự là 12 đây là dòng bếp Paloma N308VWCK ừ. thì à, bếp này nó sẽ có những cái chế độ như nấu nước nấu cơm chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên phải hẹn giờ nấu được cho cả hai bếp đây hẹn giờ nướng mặc định vào là 9 phút tiếp theo số 13 dòng bếp Rinnai thì bếp này cũng là dòng bếp mặt kính viền inox thì tất cả những dòng bếp này đều là có mặt kính á, chịu lực thì như bếp này á, là nó phải có nồi lên cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp và nó cũng có những chế độ nấu nướng như những dòng bếp ờ, full chức năng khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó sẽ có thêm cái tính năng là nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nướng cũng là nướng hai tầng lửa tiếp theo số 14 cũng là dòng bếp Rinnai 62VCTNB dạ. mặt kính viền inox vì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà những cái chế độ này nè thì nó có thể nó sẽ thay đổi vị trí cho từng bếp có loại có bếp thì họ sẽ thiết kế nằm ở phía bên trái có bếp thì họ sẽ thiết kế nằm bên phải để theo phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cho mỗi người dùng tiếp theo số 15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 hoặc là bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè tiếp theo thì à, cũng sẽ đến với một số dòng à, bếp ga âm số 18 đây là dòng bếp à, Rinnai thì nó là Osaka ga nhưng mà nó là Rinnai các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên trong bếp thì bếp này nó cũng có những cái chức năng là đây các bạn bật cái ốp này ra thì hẹn giờ nấu cho được cả ba bếp nấu và bếp bên à, trái bếp bên trái thì nó có nấu nước còn nhiệt độ chiên và chính nút 3 giây bếp bên trong thì nó sẽ có nấu cơm nấu cháo bếp bên phải nó cũng có nấu nước còn nhiệt độ chiên và nút 3 giây bếp nướng thì ở phía bên đây nướng tự động theo cái loại thực phẩm và hẹn giờ nướng những cái núm tròn đó là những cái công tắc bật à, và tắt bếp cho từng à, bếp bật ra là mở nè khi nhấn vào như vậy là tắt thì đây là bếp bên à, phải bên trong và bên trái bếp nướng tiếp theo đến với hàng trưng bày có mặt men chống xước và hàng dùng lướt đây số 20 cũng có mặt men chống xước tiếp theo tôi cũng đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa có vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái mức giá phù hợp nhất để cho các bạn dễ lựa chọn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 đây là mặt ngang chống xước của nó đây bếp này có nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox đây thì nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt có một số bếp mà nó sử dụng cái nắp sắt á thì khi mà sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra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 bếp thì nó đã có cái nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên à, trái của tôi đo hiện giờ đây 470 đây do cái uh, nhiệt độ cao quá là do cái que cảm biến của tôi nè nó không chạm được hết vào cái miếng sắt này nè nên nó sẽ à, tăng cái nhiệt độ cao lên mà nó lại không truyền đủ được xuống còn ở bếp bên trái đây bên phải của tôi cũng vậy nè do cái miếng sắt nó không ờ, tiếp xúc được vào cái ờ, cái miếng sắt này là nó chỉ tiếp xúc một phần vào cái đầu cái miếng này nè thì cái nhiệt độ nó sẽ truyền không đủ xuống á thì bếp nó sẽ không khóa ra cho dù ở đáy nồi nó có nhiệt độ rất là cao nhưng mà cái lượng nhiệt mà phải tôi đã khóa ga đây công tắc đang vị trí là mở nè đây cũng đã khóa ga công tắc đang vị trí mở đây bây giờ tôi cũng sẽ thử biến sạc để các bạn cùng theo dõi thì về biến sạc thì à, nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp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 khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vô bên à, phải của tôi thì nó cũng có thêm những cái tính năng là nấu cơm đây cái hình tô cơm này là cái chế độ nấu cơm các bạn nhấn lần đầu tiên là nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo tiếp theo cái cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi thì giờ tôi cũng sẽ thử tính năng nấu nước sôi cho bếp bên à, phải này thì ở tính năng nấu nước sôi á các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà có cái à, đường kính á, phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó sẽ tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó à, Cây súng này lúc nào hồi nãy tôi đo nó lên tới 400 mấy là sai thì lúc nãy tôi đo nó đã bị cấn cái nút này nè nên nó sẽ chọn qua là cái độ S đây độ S này thì khi mà chọn lên thì nó sẽ cao nè ừ, tôi sửa lại đầu tiên nên lúc nãy nó 400 mấy là nó đo độ S nhưng mà khi mà các bạn sử dụng những cái loại nồi thì mình cũng nên tránh những cái loại nồi mà nó có cái đáy nó bị lõm lên cái đáy nồi mà nó không tiếp xúc vào cái que cảm biến này tốt nè hoặc là nó chỉ tiếp xúc một phần thôi thì bếp nó cũng sẽ không khóa ga cho dù ở đáy nồi nó có cái nhiệt độ rất cao nhưng mà cái lượng nhiệt mà truyền xuống cái đầu cảm biến này nè nó không tốt không đủ á, thì bếp nó sẽ không khóa còn ở bếp bên trái của tôi thì nó cũng sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ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 thì là nó để tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này nè từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ giúp cho ta kéo dài được cái thời gian ra chiên lên một tí khi đạt đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga nên nó cũng sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó shop chúng tôi có làm thêm một cái loại công tắc rang giúp chúng ta có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái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 tắt bếp rồi mở lại thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn những bếp mà không có cái nút 3 giây này á thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt ở vị trí bên học viên này thì khi mà các bạn sử dụng á, thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này để sử dụng cái tính năng rang đó và khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng đó đi nếu các bạn mà cứ gạt về vị trí bên phải mà để luôn á, khi nấu á, thì bếp nó sẽ không có bị ờ, khống chế nhiệt độ nữa phải nhiệt độ phải ờ, lên đến ờ, ba trăm rưỡi đến bốn trăm độ thì bếp nó mới khóa ga chứ không phải ở mức hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga nữa nếu mà các bạn không gạt về vị trí tắt khi sử dụng bếp khi mình không sử dụng bếp đó. khi không sử dụng những tính năng đó mà không gạt về vị trí tắt thì bếp nó sẽ cái que cảm biến này nè nó sẽ đạt ở cái mức nhiệt độ rất là cao bếp thì nó đã tự động giảm ngọn lửa lại khi nước sôi và nó cũng kèm theo một cái tiếng bếp thì